Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bàn bằng gốc cây sao nguyên khối Bàn này là làm được từ một cái gốc cây, bàn không có ghép chân Bàn có chiều ngang chỗ mà rộng nhất là được một m hai Chiều dài bàn một m 1 Bàn là nguyên khối không lắp ghép có được cái gốc cây sao như thế này thì đòi hỏi là cái cây nó phải sống từ 2 đến 300 năm mới có được một cái cây sao lớn như vậy gỗ sao là một loại gỗ rất là tốt không bị mối mọt gỗ sao có thể được chịu nước được gỗ sao là thường được người dân ở miền tây đó người ta dùng để đóng thuyền cái bàn cái bàn này nếu các bạn xài cỡ chừng hai ba trăm năm thì nó cũng không có hư gì tại vì nó được làm nguyên khói từ một loại gỗ tốt Em xin báo giá công khai, cái bàn bằng gốc cây sao này là 20 triệu, liên hệ 0917204499.